Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé. Hiện tại là Phước à, đang có mặt tại à, ấp à, An Phú, à, thị trấn Kế Sách của à, tỉnh Sóc Trăng. Thì à, hôm nay thì Phước à, vừa nhận được à, thông tin của một à, hoàn cảnh cũng hết sức là đáng thương và éo le. Thì à, được biết á, là gia đình á, là phải à, dùng nước à, trên con kinh và nói chung là không có cây nước, không có nước để xài luôn. Nhà thì ở trong một cái chòi năm thành viên mà họ phải uh, giống như là ngủ trên một chiếc giường một và đây là cái đường đi vô nha cái đường là hồi nãy là Phước ờ, cho cô chú anh chị xem từ khúc đầu á đó là cái đường mà để đi vô đường mòn xong rồi mình phải đi bộ vào nữa trời khu này nhà lá sập sệ hết năm thành viên rồi ba bé nhỏ à, phải dùng là dùng nước như nghe đâu là phải uh, vừa nuôi dịch gì nè ăn uống rồi đây hết khu này chắc là khu của người à, dân tộc quá à. đây đang đi vào và được biết thì à, người mẹ bị à, động kinh cũng khờ gạo rồi hai bé nhỏ thì cũng bị luôn chắc là do di chứng của một là di truyền từ mẹ hai là do ờ, dùng nước hay là mình cũng không biết nữa thì hôm nay mình ghé lại đây thì chủ yếu là để ờ, coi ờ, mình có thể là khoan cây nước giúp họ hay là sửa lại căn nhà để cho họ ở bên đây nè rồi tới rồi nè ừ, đang nuôi vịt nó hôi thiệt cô chú anh chị nuôi bò nữa ha vừa à bên đây là có cái chuồng nuôi dê nuôi gì nè nè bên đây là nuôi dê rồi giờ này buổi trưa ai ca hát nữa đi em gầu muốn chết nghèo khổ ngầu gầu muốn chết mà không lo vẫn <laughs> nói vui thôi thì gia đình thì có gia đình thì buổi trưa thì họ gánh gỏi họ hát còn có gia đình thì họ phải lo cơm áo gạo tiền đây chắc có lẽ là cái nguồn nước mà họ phải sử dụng nè cô chú anh chị wow cảnh đồng quê ở kế ruộng luôn nè uh, đẹp ha nhưng mà nhìn qua vô cái nhà ở đây thì thấy khổ rồi đây hả chị à rồi ba ba bé là ba ba ba bé nào đây ba bé này đó rồi đó là mẹ đó đây mẹ hả nói chuyện gành không nói chuyện được phải không được, được, được. cái nhà của mình là năm người ngủ trên chiếc giường này nền đất luôn á hả dạ cái này hình như có người mới lập lá rồi phải không ạ ồ nuôi vịt gà gà cái bếp hả rồi năm người ở dọn dẹn có chút xíu gì rồi à, à, chồng chị đâu đi à, đi xịt thuốc rồi hả đi xịt thuốc mướn hả à thuốc ngoài ruộng ngoài là một ngày anh kiếm được nhiêu tiền ngày 200 ha bé lớn nhất là bao nhiêu tuổi bé nào bé nào 8 tuổi bé đó tên gì ạ à? thạch hả họ thạch luôn thạch minh khang còn bé này thạch gì thạch minh đức còn à, bé gái bé gái út quá wow dễ cưng nè con nhiêu tuổi rồi biết không hả nhiều nhiều lấy lấy cái tay ra lấy cái tay ra đừng ngậm cái tay con nhiêu tuổi nè mấy tuổi mấy không nghe hồi sợ không biết tiếng việt hả mình mấy bé nhiêu tuổi chị hai tuổi rưỡi hả rồi chị năm nay nhiêu tuổi 26 hay vậy là nhỏ rồi nhỏ rồi mình kêu bằng uh, em rồi là liêm cầm cái máy giùm anh nha để mình coi cái nước mình xài ở đây cái nguồn nước của mình xài ở đây là từ đây hả chị hứng nước mưa hay là xài nước này nước mương hả rồi múc lên à múc lên rồi lóng phèn xuống tức là mình nấu cơm nấu nước gì ở đây hết luôn dạ rồi cái ao cái cái này là cái đường mương này là người ta nuôi vịt hay là người ta thả gì xuống không nuôi, nuôi vịt hả à, ở đầu đẳng hay nuôi vịt rồi nó bơi đây luôn không ta gào lại nhưng mà thật sự là do nhưng mà cái nường ô chất thải ô nhiễm xuống đó phải không à, chú ghé lại chú có mua sữa với bánh cho mấy con nè nè con cảm ơn chú ờ để chú tháo cái nè uống sữa luôn không chú lấy ra luôn cho con mấy con uống nha nè uống sữa milo đi milo với bánh đó. nè nãy có một cái em bé ở đây đâu nữa rồi hồi nữa cho em bé nó uống luôn chân nha nè con nè con nhỏ nhất nè đó rồi cảm ơn chú không à, được rồi, rồi chị nè con con này chắc lớn rồi phải không ấy hên hên có còn chưa tháo cái bọc nè biết cái ghim vô uống không ừ nào à, thằng này là minh đức quá minh can hả nói chung là nhìn à, không nhớ tên đâu nè con ơi con cháu ừ ồ giờ cái hơi bình dương hết trơn luôn ha nè lại ăn bánh không nè hai hai con nè thôi giờ chơi nè hai con con hộp sữa với lại bánh này nè nè đứa hai cái ờ ở này thì đem về giờ cho mấy bé dùng có gì mấy bạn à, dùng thì cho mấy bạn quên để, để cái vỏ xuống ơi còn quá với uh, đây em uh, có chị hạnh ở thị sĩ nè gửi cho chị 500 à, ngàn nè à, với lại cái này là em không có đổi tiền lẻ ra này em gửi ờ, thêm cho gia đình mình 500 nữa để uh, trang trải nha để trang trải rồi mua cái gì uh, dùng đó dùng mua gạo hay mua gì đó rồi sau khi mà em về á à, nếu mà có cô chú anh chị mạnh thường quân nào á hỗ trợ thêm cho mình nữa à, thì à, em sẽ quay trở lại thì à, theo như dự tính của Phước á à, về à, hoàn cảnh của em tên gì? Dạ, Sapphire. Hả? Sapphire. Sapphire hả? Dạ phai hả phai phai là b h a i xà là S hay là X? xà S đó hả à, xà rồi cái cái họ gì kim kim thị xà phai à kim thị xà phai ha dạ. và chồng em năm nay nhiêu tuổi dạ, ba mươi hả à, sau khi em về á giống như có như chị chị chị An ở đây á à, thì theo như Phước được biết á, thì à, à, có một cái nhóm bạn cũng đang hỗ trợ cây nước À, khoan cây nước thì à, để về nếu mà có ờ, có mạnh thường quân hỗ trợ thêm à, về chẳng hạn như sửa lại cái căn nhà thì như nãy em có hỏi chú chú chú Linh ở bên hội chữ thập đỏ bên uh, chỗ ấp mình á ấp mình đây là ấp An Phú xã gì chị không có xã hả tức là ấp An Phú thị trấn thị trấn là còn nhỏ nữa hả không, lớn, thị trấn nó tương đương với ờ, xã đó. à thị trấn tương đương với... à thị trấn cái sách thì sau khi ờ, Phước về nếu mà có sự ờ, chung tay của cô chú hỗ trợ được cho mình căn nhà như nãy em có bàn với, ờ, chú Linh là ngang ngang bốn hay là ngang ba đó dài chín để cho nó vừa lợp bốn miếng ton thì em sẽ quay trở lại thì ở đây chắc nữa em sẽ liên hệ chú Linh để chú cháu bàn bàn sau nhưng mà quan trọng là phải có xem gia đình mình có duyên với tất cả các mạnh thường quân không dạ yeah. hiện giờ chị có gửi lời gì không nè dạ em lại rồi cảm ơn mạnh thường quân thì lại rồi cảm ơn mấy cô chú giúp đỡ gia đình rồi bình thường hàng ngày là ăn cơm với cái gì ăn cơm cải chiếu dưới ăn ở đâu đem ra đây hả dạ. Ồ, giống như ăn liên quan bà ra nhậu vô luôn <laughs> không có bàn ghế à, không có bàn Đã ghế rồi tối là năm thành viên ngủ trong đây dạ. nè cô chú anh chị à, năm à, thành viên thì thường ờ, như phước được biết là ngủ trong này nè à, quên cho em hỏi à, dạ, cho em hỏi là cái đất ở mình đây là đất uh, của mình không? của mình hay là của ai của bác là được chỉ con nhúm ngay giữa này giữa hai một một ruộng này là của ông ta kinh này của ông ta chỉ con nhúm chỗ này ừ, nền đất cái này chắc mới lợp lại quá chị An nhà trước nó dột hết chứ mày nhà trước dột hết rồi hả Ta cho lá thì lợp ờ. thấy nó lợp mà như nó cũng còn hơi ờ, siêu quẹo tí xíu nè thấp quá Bây giờ em cũng cảm ơn ờ, chị ờ, chị dạ. chị An nhiều nha. Dạ. dạ. Để về em coi sao ờ, coi phước phần của gia đình mình có được hay không để vô coi có nồi cơm coi bữa nay ăn cơm với cái gì. Ba bé rồi nhà, mà nhà ăn cơm gì cũng. Ủa, không có đồ ăn như vậy? Món đâu hết rồi. Ủa món đâu hết trơn rồi. Trời ơi nồi cơm hết trơn rồi. Ủa. Ủa rồi bữa nay ăn cơm với cái gì uh, sao phai? cá chiên hả à trời ơi cái chảo cá chiên à ờ. được nhiêu đấy hả con cá đâu cá đâu vậy mấy đứa ăn hết vậy là có được mấy con ba bốn con à. ba bốn con hả dạ. rồi chiều mình ăn cái gì chiều chưa có đồ chiều chưa có đồ ăn trời ơi ăn bữa nào là hay bữa đó vậy đó hả ừ trời ơi đẹp gái lắm nè mắt to hai mí Ừ, hai tuổi gửi rồi nha ừ. quậy lắm hay gì ủa em em nghe em với lại em nghe thêm một cái ờ, thông tin là ờ, ờ, chị cũng bị bệnh đó hả dạ, mắc bệnh kinh, kinh, động kinh động kinh à, hả động kinh. động kinh đó hả gọi như là lâu lâu mình mới tái phát hay sao hay bị giật hoài là thỉnh thoảng hay là sao ạ à? cách cỡ sáu bảy bữa vậy đó nó giật sáu bảy bữa thì giật rồi ờ, và có hai bé nhỏ nữa cũng bị ảnh hưởng nữa là bé nào bé nào à, minh đức với ai nữa à có mình anh bé này hả là bé mới bị luôn hay là sao cỡ 4 tuổi còn uh, ờ, Sapphire là lúc bị mấy tuổi nó cỡ 10 tuổi à vậy là di truyền hồi nhỏ luôn rồi hả dạ, chị hết rồi mới tái phát cách đây ờ. cỡ sáu bảy tháng sáu bảy tháng rồi em nghe nói là chồng của em á là trong quá trình đi làm á là bị uh, đứt gân chân dạ. đứt chân phải hay chân trái đứt ở bên dạ. nào bên này ha dạ, à chân phải còn giờ đi uh, sụi sụi vậy hả sẽ thuốc cho anh ta ngày hai sĩ ở bên ngày 200 ngàn <laughs> ngày hai sĩ <laughs> quên <laughs> thôi vậy ờ, phước cũng nắm rõ thông tin được như vậy cũng rất mong sự giúp đỡ của cô chú anh chị đồng hành hỗ trợ cho cái hoàn cảnh của gia đình đây có gì à, nữa em ghé lại để coi cái tướng này mua quần áo cho mới cho con mặc sửa nhà xong để cho sạch sẽ trời ngậm cái gì trong họng nè trời ơi cái cái đâu phải kẹo trời ơi cái cục nhựa nãy giờ em tưởng cục kẹo sữa gum trời ơi, ngậm gì đó hả con lấy bánh ăn đi đừng có ngậm dơ uống chết gớt lên gớt xuống rồi uống nước nấu cơm đồ đó không này tính, tính dục luôn rồi đó <laughs> trả dạ. lại đi để hồi nữa khóc à nè không dám dục dục dục cái nữa khóc nó bỏ hồng nữa thấy chưa trời ơi trời thôi vậy phước rồi à, chào cô chú anh chị nha rồi em cảm ơn nha thôi vậy mình uh, rút về bye bye cô chú anh chị nha mong sự chung tay đồng hành của cô chú anh chị hỗ trợ cho hoàn cảnh à